đầu tiên là em sẽ thử nam châm này nam châm này em thử luôn cả nắp chén hột Bây giờ em dọi đèn Các nhìn này Hột trong Đó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 em lắc nhẹ tay nó sẽ xuống xỉu này đó xuống xỉu này bây giờ em cứ lắc nhẹ tay là sẽ xỉu này đó đó bây giờ em lắc mạnh một xíu để cho lên tài này đó lên tài này bây giờ em cứ mạnh tay để giữ tài luôn này đó đó